Nhìn lên trên nhà rồi quay ra Lại quay vào Nằm chân trong quay để sáng mai Ôm từng từ nụ cười của ai đó Làm con tim mong lên như muốn khóc mà Vắt tay lên trên cánh ma mộng đứng bên em trong nắng xuân nào Một giờ sáng Trôi qua trên anh khát thơ ưu tiền miên man Cầm dao tên em tên em thì vòng Cũng là yêu thật rồi còn không yêu trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ cất tay cũng khiến anh vui điên lên ngỡ như em đang bên phép bước đôi ba câu thơ ngọt ngào muốn em đặt tên cứ ôm anh đi ôm cơn mơ không cơn mơ yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ đêm nay không ngủ tay kia lên tủ ngày mai này tranh thủ chơi với suýt thứ mà nhiêu cho đủ yêu em ngu ngơ mình tôi không quan tâm ngày trôi yêu em tăng bên bờ môi yêu đêm tôi mày thôi lại còn trôi có tìm thấy không đập lạc lối liên hồi đứng tranh yêu chào em hay càng yêu thêm muốn năm nơi bàn tay đó một lần dù dân chìm sao trong từng câu ca dịu êm những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao lắng nghe anh lên thêm về một tình đầu thiên thần như một thiên thần ngư như em là thiên thần sinh như một thiên thần như một thiên thần em sinh như một thiên thần